Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 19 tháng 6 năm 2021. Và trước khi đến với những nội dung chi tiết hiện diện trong bản tin trưa ngày hôm nay, đừng quên bấm một tràng phó like để nhiều người có thể theo dõi được bản tin này hơn, cũng như chúng ta chuẩn bị hướng đến trận đại chiến vào đêm nay tại Euro, Bồ Đào Nha và Đức. Lại thêm một vòng đấu nữa diễn ra của bảng tử thần. Sau những kịch tính đã tạo ra với Pháp ở trận đầu gia quân, thầy trò huấn viên Hoa Chimlov lại chuẩn bị đụng độ với một đối thủ khó nhằn nữa trong bảng. Cái tên tiếp theo họ phải khổ chiến đó là Bồ Đào Nha. Chắc chắn trận đại chiến giữa hai ông lớn tại Allianz Arena sắp tới sẽ đem đến rất nhiều cảm xúc cho các khán giả, như những gì mà Đức và Pháp đã công hiến cách đây 3 ngày. Cho tới tận những phút cuối trận ra quân với Hungary, Bồ Đào Nha đã bị đối thủ cầm chân tại Budapest. Mọi thứ tưởng như sẽ chống lại nhà đương kim vô địch. Khi mà cách chơi tử thủ đầy khó chịu của Hungary, đội bóng đến từ xứ sở Hoa Hồng đã khiến cho Fernando Santos gần như bó tay chịu trói nhưng đôi Rafael Guerrero đã xuất hiện kịp thời ở phút thứ 84 để đem đến bước đột phá dành cho bồ nhà. Cú sút đầy may mắn của hậu vệ trái này đã mở ra một thế trận dễ thở hơn cho CF châu Âu. Sau đó đến lượt Cristiano Ronaldo biến nỗi thất vọng của 80 phút trước đó trở thành niềm vui vô bờ bến với cú đúp muộn màng, một quả penalty và một pha lừa qua thủ môn rồi dứt điểm. Cả hai đều là những tình huống xử lý với độ bình tĩnh rất cao của thủ quân bên phía bồ nhà. Những cú chạm bóng bằng vàng của vị vua Midas Ronaldo đã đưa Bồ Nha giành thắng lợi 3-0 chung cuộc dù tỷ số chẳng phản ánh được hết những vất vả của họ trong trận đấu với Hungary. Thậm chí, nếu Bồ Nha giành thắng lợi trước Đức vào cuối tuần này, còn Hungary không thể đánh bại Pháp, điều khả năng cao sẽ xảy ra thì CR7 và Cao Đội sẽ chắc suất vào vòng trong tại bảng tử thần mà không cần phải khổ chiến với Pháp cho trận đấu còn lại. Euro là sân chơi mà Bồ Nha luôn rất quen thuộc. Họ đã lọt vào bán kết các năm 1984, 2000, 2012, đồng thời cũng nằm trong tứ kết ở giải đấu năm 1996 và 2008. Đó còn là chưa kể hai lần vào chung kết năm 2004 và 2016, nơi họ thắng 1 và thua 1. Đương nhiên rồi, ký ức của thắng lợi ngọt ngào trên đất Pháp cách đây 5 năm vẫn chưa ngôi ngoài với những người yêu mến Brazil châu Âu. Họ rất muốn trở thành đội bóng thứ hai, bảo vệ thành công trước vô địch Euro kể từ sau Tây Ban Nha đỉnh cao của hai năm 2008 và 2012. Họ cũng có một CR7 là ông vua của giải đấu này. Sau khi đã vượt qua được kỷ lục về số ăn thắng tại vòng chung kết Euro của Michel Platini, hẳn nhiên Ronaldo sẽ muốn đào sâu thêm thành tích ấy, chứ không muốn nó chỉ dừng lại ở mức 11 hiện tại. Anh cùng với cao đội đang có phong độ khá cao với chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tuy nhiên đối thủ tiếp theo sẽ không hề dễ chịu bởi trong 4 trận gần nhất họ đụng độ đội tuyển Đức, họ đều đã thua cả 4, bao gồm thất bại tại World Cup 2014, lần gần nhất đôi bên đụng độ nhau. Dù vậy, có thời gian cách biệt 7 năm đã đem đến rất nhiều sự khác biệt. Bồ Nha bây giờ là một tập thể đầy những tài năng trải đều các tuyến, chứ không chỉ phụ thuộc vào một mình Ronaldo như trước nữa. Trong khi đó Đức lại đang gặp quá nhiều vấn đề nội tại kể từ sau thời điểm họ bước lên đỉnh thế giới vào năm 2014. Ngay trong trận mở màn Euro hôm nay, thầy cho huấn viên Swachilovs đã phải đón nhận thất bại với tỷ số tối thiểu ngay trước mặt các khán giả. Gặp một đội tuyển Pháp luôn chơi rất lì lợm, đội tuyển Đức không những bất lực trong việc tìm đường vào lưới của đối phương mà còn cảm thấy vô cùng đau đớn khi bàn thua duy nhất của họ phải nhận lại làm tình huống đá phản lưới nhà của Max Đến khổ với trung vệ của Dortmund, anh thì bị cổ động viên chỉ trích trong khi cậu con trai 3 tuổi lại vỗ tay ầm ầm vì tưởng bố trở thành người hùng. Dù các khán giả Pháp chỉ chiếm số ít tại Allianz Arena, nhưng họ lại là những người được hưởng niềm vui nữa hơn cả. Các cầu thủ cột cưng của họ đã hoàn toàn khóa xích được những cỗ xe tăng khiến cho Đức hoàn toàn lạc lối. Đội tuyển Đức sẽ không thể lọt vào nhóm hai đội dẫn đầu bảng nếu họ thua trận đấu này và Hungary không giành trọn vẹn 3 điểm trước đội tuyển Pháp. khi ấy suất đi tiếp của thầy trò huấn luyện Hòa Triều Lớp sẽ là rất mong manh. Họ phải kỳ vọng vào một trong bốn suất có vị trí thứ ba với hành tích tốt nhất. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ không tự quyết được số phận của mình. Và đó cũng chẳng phải là thứ mà các cổ động viên của tuyển Đức mong muốn. Hẳn nhiên, đội bóng áo trắng muốn có một câu trả lời đầy sức nặng vào ngày thứ bảy này. Họ muốn có lần thứ tư liên tiếp vượt qua vòng bảng của Euro. Họ đã vô địch giải đấu năm 1996, nhưng hai năm sau đó đều không thể tiến vào vòng knockout. Đến năm 2008, họ trở thành Á quân và hai giải đấu gần nhất đều đã tiến tới bán kết. Nhưng với tình hình hiện tại, việc vượt qua vòng bảng đã là một nhiệm vụ không hề đơn giản với Thomas Muller cùng các đồng đội. Ở trận gặp Pháp trước đó thì Matthias Ginter đã gặp một chút vấn đề về sức khỏe và buộc phải rời sân trong những phút cuối. Dù vậy, nhiều khả năng anh vẫn sẽ kịp bình phục để có thể ra sân ngay từ đầu, tạo ra bộ ba trung vệ với Masumel và Antonio Rudiger bảo vệ trước mặt khung thành của Manuel Neuer. Leon Goretzka vẫn chưa lành lặn sau những chấn thương cơ. Vì vậy, gánh nặng ở tuyến giữa sẽ đặt lên đôi chân của Ike Kudogan và Toni Kroos. Hai cánh vẫn có sự hiện diện của Joshua Kimmich và Robin Gosens. Trên hàng công, Leroy Sané là cái tên đầu tiên được huấn luyện viên Hoa Chim Lớp tung vào sân từ băng ghế dự bị trận đấu trước. Nhiều khả năng anh sẽ đá chính thay cho Kai Havertz ở chỗ này. Đây được xem là sự lựa chọn hợp lý bởi cầu thủ của Chelsea tỏ ra tương đối vô hại ở một giải đấu lớn như Euro. Hai vị trí còn lại thì Thomas Muller và Sergei Gnabry có lẽ vẫn giữ suất đá chính cho chính mình. Có đó, những cái tên như Timo Werner hay Emre Can vẫn sẽ phải chờ đợi cơ hội từ bàn ghế dự bị. Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Đức vào thời điểm này là họ thiếu đi khả năng giãn biên. Cả Josu Kimmich và Gosen đều không có sở trường chạy cánh. Đức đang thiếu một cách nặng nề những hậu vệ biên. Thậm chí, những cái tên như Leroy Sané hay Gabri, những cầu thủ tấn công cánh thực sự chất lượng, cũng chỉ là những trường hợp rất hạn hữu. Nếu chỉ cố gắng tấn công dựa vào những cầu thủ chất lượng ở trung lộ thì rất khó để đội tuyển Đức có thể làm nên bất ngờ. Đó là lý do đội tuyển Đức đã chưa thất vọng ở World Cup 2018 với một lối chơi quẩn quanh, thiếu trực diện và tốc độ. Trong khi đó thì tốc độ và sự trực diện là hai điểm mạnh của đội tuyển Bồ Đào Nha. Họ nhiều khả năng sẽ không thay đổi 11 cái tên đã đá chính trước Hungary cho trận đấu sắp tới. Rui Patricio vẫn là lựa chọn số 1 cho khung gỗ. Lão tướng Pepe vẫn đang chưa ổn định bên cạnh một Ruben Diaz trẻ trung và đầu óc. Nelson Semedo chơi khấu ấn tượng cho Hungary, nhưng anh vẫn là cái tên đá tin nhất bên phía cánh phải hàng phòng ngự. Trong khi người hùng của trận đấu trước là Guerrero không có đối thủ bên phía hành lang cánh trái. Sự chắc chắn ở khâu trung tuyến là điều mà huấn luyện viên Fernando Santos muốn đảm bảo ở trận đấu tới dù Renato Sanchez đã chơi tuyệt hay sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Hungary, nhưng nhiều khả năng Dano Pereira và William Carvalho vẫn sẽ giữ suất đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ. Cặp đôi Silva là Rafan và Andre là những cái tên có thể đem đến kỳ vọng cho mặt trận tấn công, nhưng họ sẽ phải chờ đợi cơ hội đá sau bởi một Silva khác là Bernardo vẫn đang được ưu tiên nhiều khả năng chơi bóng uyển chuyển và có tính kết nối cao cùng các đồng đội. Ba vị trí còn lại lần lượt thuộc về Bruno Fernandes, đội trưởng Cristiano Ronaldo và Diego Jota. Tuy nhiên sự lo lắng nằm ở vị trí của Jota. Trong trận đấu với Hungary thì cầu thủ thủ biên chế của Liverpool đã cho thấy sự ích kỷ và thiếu hiệu quả của mình. Cứ có bóng là Jota sẽ cố gắng sút hoặc đi bóng chứ không chọn giải pháp phối hợp cùng các đồng đội. Một trong những số đó đã đến ở phút đầu tiên của trận đấu khi mà Jota có thể truyền bóng cho đội trưởng Ronaldo nhưng lại lựa chọn giải pháp tự mình dứt điểm bằng cái chân không thuận. Nếu cứ tiếp tục chơi như vậy, Jota sẽ là cái tên khiến cho Bồ Nhà phải ôm hận. Nếu so với Hungary, rõ ràng Đức là đội bóng ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Điều quan trọng trong những trận đấu như thế này chính là việc tận dụng những cơ hội được tạo ra. Và đó là điều mà Diego Jota đang thiếu. Vị trí này theo chúng tôi chỉ là 50-50. Có thể Juan Felix sẽ được trao cơ hội vào sân nếu như từ giờ đến ngày mai anh chịu khó đấm lưng và massage cho ông thầy Santos. Sẽ là một trận đấu với đẳng cấp rất cao tại sân Allianz Arena. Những cổ động viên của đội tuyển Đức đã phải rất thất vọng trong trận gia quân của đội bóng con cưng, dù họ mới là đội được đá trên sân nhà. Một trận thua nữa gần như sẽ đánh sập hy vọng vào thẳng vào knock-out của thầy trò huấn viên Hoa Chim Lớp. Chắc hẳn ông không muốn giải đấu chia tay với đội tuyển Đức lại là một kỷ niệm buồn như World Cup 2018. Nhưng thầy trò huấn viên Fernando Santos với một tập thể mạnh mẽ và chất lượng ở gần như mọi vị trí là anh rất sẵn lòng đóng vai kẻ hủy diệt để khiến cho kế hoạch của đội tuyển Đức phải lỡ giờ. Thưa quý vị là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Hãy để lại comment dự đoán tỷ số của quý vị các bạn về triệu này và đừng quên quẩy một trang pháo like thật mạnh để nhiều khán giả khác có thể thấy được bản tin này hơn. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại và bài hát trước khi hát bài này các bạn hãy like share cho, cho mình có thêm động lực nhiều để hát những bài hay hơn nhé để gom với bài hát của mình thôi Mùa xuân ta có yêu thương Mọi người Jason